bây giờ tiền bạc đó là cái cái mạch máu của mỗi người Chư phật tử ở ngoài cư sĩ mà không tiền bạc là không sống được hữu tài tất sanh vô tài tất tử có tiền thì sống không tiền thì chết bây giờ thế giới cũng vì tiền bạc mà chiến tranh nhau trong gia đình lục tục với nhau cũng vì tiền bạc có khi cha mẹ chưa chết mà anh em đã chia tài sản rồi cái hòm xì nước tùm lum đó là cuộc sống hiện tại phật tử là kể là mệt là phật tử đấy mà còn tranh giành như vậy còn bây giờ các nhà sư các uh, sư cô đã cúng gì tiền bạc mà chết chùa to cột lớn rồi có khi các chùa phải thiếu nợ rồi mấy cái cái nhà vật liệu nó vô nó xài xể thì chúng ta thấy nhiều cái đau lòng cái đó là phần của cư sĩ chứ không phải phần các nhà sư thì theo đức phật và sư trưởng cũng vậy nhà sư chỉ có pháp lý thôi còn các nghề nghiệp là bổn phận của cư sĩ bực giải thoát lìa xa nghề nghiệp được nhẹ mình được độ tiếp chúng sanh Cấy cài trồng tỉa đua bơi Ấy là phận sự của người cư gia Bậc giải thoát là lìa xa nghệ nghiệp Đức Phật và sư trưởng cũng dạy vào trong cái bài Kinh Di Giáo Tức là lời phú chúc trước khi chết của Đức Phật Trong đó có nói rất kỹ Thì bây giờ tôi thấy là giới lực không còn Đạo Phật không còn nữa Thì thôi chúng ta trở lại Đó thì cảnh giới của địa ngục Của sát quỷ Đó là bốn đường ác tức là những cái chiếm hữu bên ngoài những cái chiếm hữu bên ngoài nếu bên ngoài là cái gì là đem cái cảm giác do chiếm hữu bên ngoài chẳng hạn cà phê ma túy tiền bạc vật chất sắc đẹp ghiền cái này ghiền cái kia ta chúng ta dùng chữ ghiền đó. mà trong kinh ờ, đức phật tứ diệu đế là nói cái là tập đế thường thường nói chứ tập mình không hiểu gì đó mới giải thích tập là cái thói quen chẳng hạn như mới đầu mình uống rượu thì nó chắc ngầm à nó cay xé à từ bạn bè sao thiệt nhiều cái uống lần thứ hai cái nó bớt cay lần thứ ba nó bớt cay lần thứ tư cái nó ngọt rồi lần thứ năm thứ sáu cái trở thành ghiền bây giờ không có là không chịu được cà phê cũng vậy trà cũng vậy bất cứ cái gì thành ra trà cà phê uống là không phạm giới mà ghiền là phạm giới không có thì sao quậy phá gia đình phá nhà phá cửa vợ con không có cung cấp cho mình là nổi sân mà nổi sân thì mất cái trí khôn mất trí khôn làm sao mà minh mẫn được mà không minh mẫn làm sao nhận được phật tánh không thể đi con đường đạo phật được thành ra đức phật mới đặt cái giới mà cái giới không phải là cái rốt ráo của niết bàn mà nó là cái phương tiện thù thắng nhất để đi đến niết bàn thành ra tôi giảng giải thích sơ phật tử suy gẫm thêm ha là hãy cái gì chiếm hữu bên ngoài thuộc về bốn đường ác thí dụ tôi ghiền cờ bạc cà phê hút thuốc bây giờ có người chỉ trích tôi rồi tôi không biết gì hết nói là tôi cũng không hiểu gì hết đây là địa ngục mà khi biết mà tôi vẫn hút không bỏ được đây là ngạ quỷ nhiều khi tôi nổi giận tôi còn muốn ăn thua nữa thì đây là ngạ quỷ còn tôi nghe người ta khuyên mà tôi lại nổi sân đây là súc sân rồi tôi nghe người ta khuyên mà tôi đừng đánh lộn với người đó tính là ganh đua với người đó tranh chấp với người đó là atula ác thần thôi tôi nói đại khái vậy ha phật tử đi suy nghĩ cho rộng thì giờ nó hết rồi đó thì đó là bốn đường ác rồi giờ bốn điều thiện là sao dứt bỏ những cái ghiền bên ngoài bây giờ là ghiền bên trong hay ghiền bên trong bây giờ tôi niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm thì cái này kêu là sơ thiện ly dục sanh hỷ lại không ai tranh giành với tôi được hết á cái này là do tôi hạ thủ và trong tâm linh của tôi thôi thì tôi ghiền cái đó đi đâu rồi tôi cũng cứ kiềm chỗ thanh tịnh mà niệm phật cho thấy cái này thấy cái kia rồi tới định sanh hỷ lạc là khỏi cần niệm phật nữa vẫn có tiếng niệm phật như tôi nói hồi nãy cái này nó ghiền vô cùng nó ghiền còn hơn xì cây ma túy nữa mà cái ghiền này đâu có hại cho ai mà nó đem mình lên cái cao thượng cao thượng mà đạo phật cái cao thượng cũng phải dứt luôn thành ra tôi tới đây là tôi chế giới với đạo phật đấy ghiền cái ác là tôi dứt được và phật tử đây cũng dứt được Ờ, bỏ rượu bỏ cờ bạc bỏ cà phê bỏ hút sách bỏ vợ bỏ con để đi xuất gia để nhập vào thiền định bây giờ thiền định mình được cái hỷ lạc nhất là định sanh hỷ lạc khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật trời ơi nó khỏe làm sao rồi tới mất thân chỉ còn cái cảm giác thôi toàn thân mất hết bây giờ biết bỏ cái đó luôn trời ơi cái này khó bỏ tôi qua mấy cái đó là tới chừng tôi coi bác nhã rồi tôi chế giới tôi nói trời ơi đạo phật dứt vừa vừa thấy dứt hết rồi còn cái gì mình sống với cái gì sống với cái ai mình sống bỏ cha mẹ bỏ tiền bạc bỏ tất cả vào đây thì sống với cái hỷ lạc của thiền định mà hiện định đâu phải mình dễ được hỷ lạc cái cực khổ này, thức khuya dậy sớm rồi tập trung kỹ tập trung mạnh tập trung lâu tập trung sâu mới được cái đó mà qua bát nhã cũng phải dứt luôn dứt cái đó rồi qua tới cái tứ thiền là bỏ luôn cảnh giác bỏ luôn sắc thân còn sống với tư tưởng tứ thiện là hiện tại lạc trú thì đức phật chấp nhận cái này đó nhưng mà nhiều người lầm tưởng cái này là a la hán không phải đâu đó là tứ thiền của cõi trời sắc giới vẫn linh hồn như thường nhưng mà từ đây qua a la hán rất mau thành nó có người nhập định được bảy tám ngày cho mình ở a la hán lầm từ đây phải nhận được cái bất tử nếu có người khai thị không kéo đi qua tứ không là hư không vô biên thức vô biên vô sự phi tưởng phi phi tưởng nhập định kỹ mạnh lâu sâu rồi thấy được cái hư không của mặt na rồi tạo cái mặt na giả tôi nói sơ thôi nhá rồi thấy rằng mặt na giả còn có giới hạn tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa thấy được ai là giao thức là vô giới hạn đứng lặng nhưng mà còn chuyển biến rồi tạo cái ai là giao thức giả rồi thấy nó còn chuyển biến mới nhập định kỹ lâu sâu thối được cái niết bàn tịch tịnh của a la hán rồi cốt lõi nó sao động mất cho nên tạo cái niết bàn tịch tịnh cái bất động cái chân không để mà duyên vào đó mà chân không tư tưởng là có giới hạn thôi thì tu thời gian thấy không được nó mới nhập định kỹ lâu sâu nữa thấy cái pháp thân thường trụ của như lai đây là cái chỗ rốt ráo nhưng mà tư tưởng sao động cho nên mất nó mới tạo cái pháp thân trường trụ giả để duyên vào đó thôi đại khái vậy thôi cái này khó hiểu à muốn hiểu thì chủ nhật tôi hay giảng ở ở ngọc dân đó để mà đi sâu vài lần mới được đây là tôi cũng khổ cực lắm tôi nhờ vi thức tôi mới hiểu được chứ cái tứ không này khó giảng lắm tôi thấy là tất cả các học giả giảng này như nó sai lạc hết nó không đúng là không đúng như cái hiểu biết của tôi đó thì đại khái nó như vậy rồi nhập lưu sao vậy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chiếm hữu bên trong mà đi giờ niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến thì thuộc về cái ghiền bên trong rồi tới khỏi cần niệm Phật nữa rồi chìm đắm trạng thái niệm Phật là tam thiền ra khỏi trạng thái chìm đắm là qua tứ thiền mà nếu chúng ta chìm đắm trong đó thì chúng ta sanh vào khỏi trời thôi đây cũng là cái ghiền bên trong không hại ai hết nhưng mà hại cho cái giải thoát cái đạo quả của mình Đức Phật mới dạy chúng ta nhận lại Nhận lại cái gì Không có pháp môn nữa nhận lại cái bất tử thì ít nhất chúng ta phải qua cái định sanh dĩ lạc là khỏi cần niệm phật nữa thì chúng ta mới qua cái quán cái quán quán cái gì quán cuộc sống này là vô thường vô ngã khổ đau cái quán này lúc đó là cái gì cũng do duyên hợp thôi tất cả sự vật này cái nhà này đó là do đất nước lửa gió do gạch do ngói do sắt do xi măng do cái ý của người chủ dần dần mới tạo thành cái nhà sắc thân chúng ta là gì do mắt tai mũi lưỡi thân ốc do tim can thì phải thận ráp lại mà có ráp thì sao phải có rã cái nhà này cũng vậy trăm năm rồi cũng phải tiêu thôi tất cả sự vật trên cõi đời này cái gì cũng tiêu hết cái gì cũng thành trụ hoại không quán vậy để làm cái gì để chúng ta sống cuộc sống là hạnh phúc hạnh phúc đối với đau khổ nha không phải hạnh phúc tuyệt đối đâu thành ra khi mà cha mẹ anh em cũng như cô tính chuỗi đây định về gặp mẹ rất vui nhưng mà rồi phải xá lịa thôi mai mốt rồi cô cũng phải bay qua mỹ thôi thì mình vui quá chứ chừng đi thì buồn quá mà buồn quá vui quá là khổ mà quá vậy thành ra mình vui 5 phút thôi thì khi chia lìa mình cũng buồn 5 phút bởi vì mình chưa là thánh thánh thì ta tỉnh queo thôi tỉnh bơ thôi còn mình đã có quán thì chỉ buồn 5 phút và vui 5 phút không quá vui mà cũng chẳng quá buồn để chi vậy để mình thấy cuộc đời phải có hộp là có tan có sống là có chết thì mình không sợ chết mà cũng không ham sống nữa phải sống để cứ sống làm tròn bổn phận